Xin chào tất cả anh chị em, xin chào tất cả mọi người. Nếu chị em đang có mặt ở trong cái chương trình uh, live stream chiều hôm nay thì có thể vào comment vào phần ô chat đúng không? Hay comment vào phần ô chat để chúng ta một vài phút nữa chúng ta bắt đầu chương trình uh, phân tích xem là nếu thị trường hồi thời điểm này chúng ta nên bán cổ phiếu để dạ, thoát ra đứng ngoài hay là chúng ta nên uh, tham gia thị trường vào thời điểm này À, thông thường thì chúng ta biết rằng là thị trường khi mà ở những cái giai đoạn đặc biệt những giai đoạn mà biến động lớn như thế này đa phần các nhà đầu tư thấy rằng là rất nhiều cái lo lắng sợ hãi đọc nhiều thông tin thì có thông tin tích cực thông tin tích tiêu cực mà không biết rằng là cần phải sử dụng các thông tin nào cho chính xác vậy để chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường thì hôm nay Dũng muốn chia sẻ với chúng ta à, với góc nhìn của nhà đầu tư hơn 13 năm kinh nghiệm thực tế là đến thời điểm này là cũng hơn 14 năm kinh nghiệm rồi đã đầu tư như vậy rồi thì trải qua rất nhiều cái chu kỳ thị trường trải qua rất nhiều cái biến động của thị trường đấy thì Dũng thấy rằng là nhà đầu tư chúng ta à, phần lớn việc sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư chúng ta một là trung bình giá xuống tức là khi mà thị trường nó bước vào một chu kỳ giá giảm thì chúng ta lại mua cổ phiếu trung bình giá xuống thế thì câu chuyện ở đây là khi mà chúng ta mua trung bình giá xuống ở một chu kỳ tức là chu kỳ kinh tế chu kỳ về uh, những yếu tố bất lợi của kinh tế vĩ mô uh, của ngành các nhóm ngành khác nhau nó bước vào một chu kỳ giảm thì chúng ta lại nghe ai đó bảo là mua cổ phiếu vì nó rẻ thì nếu giả sử mà chúng ta hiểu được cái cái cốt lõi của cái gì ạ thị trường như này thì chúng ta thấy là chúng ta đang gặp những cái vấn đề thực sự rất là lớn lao thực sự là rất là là là là chúng ta có thể nói một cách là sai lầm nghiêm trọng khi mà chúng ta mua cổ phiếu bắt đầu chu kỳ thị trường đi xuống nên khi mà chúng ta chu kỳ đi xuống thì chúng ta thấy là giai đoạn đầu á, thì nó chưa có vấn đề đâu ạ giai đoạn đầu thì nó có thể giảm nó điều chỉnh nó lên nữa nhưng sau đó thì nó sẽ giảm và mỗi lần chúng ta mua chúng ta cắt cắt lót cắt lót cắt lót cắt lót liên tục và đây chính là nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán những cái điều đầu tiên là gì ạ do chúng ta thiếu kiến thức do chúng ta thiếu kiến thức do chúng ta thiếu trải nghiệm do chúng ta thiếu kinh nghiệm do chúng ta thiếu tất cả các nguồn lực và bây giờ chúng ta bắt đầu đi nghe xem là thông tin ở trên thị trường nghe thông tin đài báo nghe thông tin về các chuyên gia xem là họ nói gì và khi mà chúng ta càng nghe các thông tin thì chúng ta lại càng bế tắc bởi vì chúng ta nghe họ thì chúng ta mua chúng ta bị thua lỗ tiếp và đấy chính là lý do ở ờ, chúng ta bắt đầu nghi ngờ chúng ta bắt đầu gì ạ à, thiếu niềm tin vào thị trường và chúng ta bắt đầu có những cái gì ạ à, phản ứng khác nhau khi thị trường thì ạ à, có có thể khi nó tạo đáy hoặc là có thể nó đang có những tín hiệu tốt bởi vì lúc đấy chúng ta đã bị à, không thành công rồi thế thì bây giờ câu chuyện ở đây này các bạn có thể đơn giản nó gì ạ chúng ta cần phải các bạn có nghe chuyên gia cũng tốt mà nhưng quan trọng chúng ta phải biết đo lường chúng ta phải biết đo lường biết phân tích biết đánh giá biết tổng hợp và biết gì ạ hành động như nào cho nó phù hợp chứ không phải là chúng ta nghe và chúng ta phù hợp phụ thuộc một cách hoàn toàn trong quá trình đầu tư ví dụ như hôm trước thì Dũng có nói là thị trường có thể bùng nổ theo đà thế thì nhiều anh chị em cứ tin là thị trường bùng nổ theo đà thế thì câu câu chuyện đây là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng bùng nổ theo đà thì nó phải như thế nào có phải là nó bùng nổ theo đà là chúng ta đưa ra kịch bản còn nó có bùng nổ hay không thì chúng ta là phải xem là kịch bản đấy nó diễn ra hay không đấy có diễn ra hay không thì bây giờ bao nhiêu anh chị em là thấy rằng là phiên hôm nay là phiên tích cực thì comment số 1 chúng ta sẽ nói về tâm lý chút ạ còn bao anh chị em thấy là nó tiêu cực thì comment số 2 nhá nếu thị trường hôm nay là tích cực thì comment số 1 còn hôm nay là tiêu cực thì comment số 2 à, hãy à, hãy comment cái điều mà chúng ta đang cảm nhận để xem là thực sự là chúng ta đang nghĩ gì chúng ta đang thấy gì ạ đấy một số thì bảo là tích cực một số tiêu cực à, thế đây đây chúng ta thấy là thế thì chúng ta cứ phân phân tích một cách gì ạ à? thế thì có lẽ nhỉ phần lớn các bạn theo dõi là tích cực thì có phải là nếu anh chị em nếu đúng nhá thì anh chị em comment 13 là anh chị em theo dõi video của Dũng một thời gian rất là dài hoặc là anh chị em đã gì ạ à, tham gia những chương trình mà Dũng đào tạo dài rồi thì comment nếu là tích cực nhá thì comment 13 13 Đấy, tích cực comment một ba. còn nếu anh chị em mà chưa tiêu cực mà nếu anh chị em là những người theo dõi thì comment cũng là hai ba. nếu anh chị em theo dõi để xem là những anh chị em nào theo dõi và hiểu cái phương pháp mà Dũng chia sẻ xem đông hay là không đông tại vì ở đây chúng ta đang nhìn với góc nhộn. Dũng tin chắc ở ngoài kia trên thị trường chứng khoán á, thì rõ ràng là sẽ thường thì người ta nhìn một cái thông tin là tích cực hay là tiêu cực trong này thì ở thời điểm này nếu về góc độ nào đó chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ thông tin thì rõ ràng là thông tin tiêu cực tràn lan trên thị trường chứng khoán hôm nay thì có thông tin bắt hôm sau thì có thông tin là doanh nghiệp có vấn đề nọ có vấn đề kia thế thì ở đây chúng ta cần phải bóc tách để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan trước khi chúng ta bắt đầu tham gia thị trường nhưng bây giờ chúng ta không thể nào đưa ra những cái mà chúng ta nghĩ rằng là nó tốt hay là xấu à, nó tốt hay xấu là chúng ta nghĩ thôi còn bây giờ chúng ta phải biết rằng là nó tốt là tốt như nào và nó xấu là xấu như nào ok à, trước khi chúng ta bắt đầu vào phần chính để phân tích cái chương trình của ngày hôm nay thì sẽ vào ngày thứ tư thứ năm Dũng có một chương trình đó là hành trình đầu tư như một nhà siêu hạng hành trình trở thành uh, ờ, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì bao nhiêu bạn đã xem cái chương trình này rồi ạ đã tham gia chương trình này có để comment số 5 còn nếu các bạn nào chưa tham gia chương trình này thì tới đây Dũng sẽ gì ạ à, sẽ tiếp tục có chương trình này thì à, có chương trình này để giúp chúng ta nhìn với góc nhìn đầu tư chứng khoán xem là thị trường tới đây nó có những cái gì ạ à, nó có những hưởng lợi gì Dũng phân tích cho các bạn một số cái hưởng lợi để các bạn có thể nắm rõ được ở đây là chương trình mà nếu các bạn hiểu rõ được nắm rõ được cái nguyên lý như vậy ở ờ, trong cái chương trình này thì Dũng tin chắc rằng là anh chị em có thể tự đọc sách tự nghiên cứu tự làm việc chúng ta cũng sẽ thành công ở ờ, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn là chúng sẽ phân tích cái điều này trước khi mà chúng ta sẽ quay trở lại phần chính của năm nay cái điều đầu tiên các bạn nhớ này cái điều đầu tiên nha cái điều đầu tiên là các bạn lưu ý cho Dũng là cái chương trình này nó sẽ giúp chúng ta thấy là định hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam đến bây hiện tại Việt Nam chúng ta chưa đến 5 phần trăm chỉ có một hai hai đến 3 phần trăm là nhà đầu tư tham gia thị trường thôi nên nếu mà đến năm 2000 khoảng độ uh, ờ, 30 thì chúng ta đang có xu hướng này là chúng ta đạt được ít nhất 5 phần trăm dân số tham gia thị trường <clears throat> nhưng Dũng tin chắc rằng trong thời gian ngắn nữa thì thị trường đầu tư chúng ta sẽ con số này sẽ là rất cao nó phải 5 hoặc 6 phần trăm giống như Thái Lan bây giờ là 8 phần trăm trên thế giới thì Mỹ là đang khoảng độ trên 50 phần trăm Ờ, ở, Đài Loan là 47% và các nước như là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc là con số nó cũng rất là cao tôi khoảng 3 4 phần trăm và Việt Nam chúng ta đang là nước phát triển rất là mạnh cái nguồn lực tài nguồn lực chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta đang rất là lớn cái quan trọng là gì ạ phần lớn chúng ta đang bị thua lỗ không phải là chúng ta chưa thành công mà phần lớn chúng ta thua lỗ là do chúng ta gì ạ không biết chu kỳ đi xuống chu kỳ đi lên thì phần lớn mọi người đầu tư thành công hết không ai là không giỏi cả nhưng phần lớn nhà đầu tư gì ạ à? nhà đầu tư thất bại nhà đầu tư kiểu cháy tài khoản hay nhà đầu tư không có tiền hoặc là nhà đầu tư chúng ta bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua đó là chúng ta không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ được xu hướng không nắm rõ được gì ạ à? quy trình để đầu tư nên chính vậy chúng ta lại đi nghe mách nước theo dõi phím hàng tất cả điều này dẫn đến chúng ta thành công là tất cả nguyên nhân dẫn đến không thành công là một là chúng ta trung bình giá xuống phải khi mà chu kỳ đi xuống hai là chúng ta không mua cổ phiếu dẫn đầu mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta thích tức là cổ phiếu dẫn đầu là chúng cổ phiếu khỏe nhất trong ngành ba là chúng ta nghe mách nước của các chuyên gia ở Dũng là chuyên gia nhưng chúng ta hiểu đơn giản là cái tầm của chúng ta và tiền chúng ta khác nhau hai cái gì ạ tầm tầm khác nhau nên thực tế chúng ta nghe buổi đực buổi cái nghe mà nó không hiểu rõ là sự hôm trước Dũng bảo thị trường nếu bùng nổ theo đà thì chúng ta có thể tham gia được nhưng nó đã bùng nổ theo đà đâu mà một vài bạn cứ nói nọ nói kia nghe thì chúng ta thấy là rõ ràng nếu chúng ta thiếu kiến thức như vậy cái điều quan trọng nhất là gì ạ chúng ta giấy tâm lý chúng ta sẽ gì ạ nếu cho nó có phản ứng thì chúng ta đang thấy là chúng ta bực bởi vì thị trường không bùng nổ theo đà mà ông này nói bùng nổ theo đà nhưng thực tế là chúng ta gì ạ do chúng ta không hiểu rõ về thị trường nên chúng ta bị như vậy khi mà cho nó bực rồi thì chúng ta sẽ thấy ở những video như này chúng ta có xem không ạ những video hôm nay chúng ta xem không ạ chúng ta bực rồi chúng ta mất niềm tin rồi chúng ta có xem video tiếp theo không ạ không đúng không bao nhiêu bạn nghĩ là khi mà chúng ta thấy rằng không thoải mái rồi và bùng nổ theo đà sau bây giờ không bùng nổ nữa thì rõ ràng chúng ta sẽ không muốn xem nữa và khi chúng ta không muốn xem nữa thì điều diễn ra là chúng ta sẽ mất cơ hội khi mà thị trường bùng nổ theo đà thật đấy thì đây câu chuyện nó là như vậy đấy thế thì câu chuyện đấy là chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề của chúng ta và chúng ta lại đi tìm một cái kênh khác để giúp chúng ta phím hàng cổ phiếu giúp chúng ta mua mất đáy nọ kia nhưng cuối cùng chúng ta đang bị gì ạ mất gì ạ mất tiền và khi chúng nó mất tiền thì quan trọng là gì ạ cái mối quan hệ chúng ta với gia đình với vợ với con với những người thân chúng ta như nào hoặc là đặc biệt là chúng ta mối quan hệ với gì ạ à, liên quan đến ngân hàng liên quan đến gì ạ thậm chí là nhà cửa chúng ta gặp rất nhiều rủi ro nên nhiều à, bạn là giáo viên tích cóp được năm sáu trăm triệu sau vừa rồi uh, thị trường làm tức là biến động một chút bây giờ gần như là hết và những con số khoảng độ rất nhiều anh chị em có bốn năm trăm triệu tích lũy được bao nhiêu năm mới có thì vì, vì nghe theo mách nước nghe theo phím hàng nghe theo gì ạ trung bình giá xuống nghe theo gì ạ robot nghe theo chuyên gia nghe theo tất cả mọi thứ chúng ta đã đều mất hết mà chúng ta không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ được phải làm gì để chúng ta sống sót được và kiếm được lợi nhuận thầu đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán thì đây là chương trình mà sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ được nguyên lý như vậy hiểu rõ nguyên lý như vậy đấy thì đấy là cái lý do chúng ta các bạn có thể gì ạ à? trong chương trình này thì cũng nói thẳng luôn là cuối chương trình cũng có những chương trình những khóa học để các bạn tham gia các bạn không tham gia thì cũng chả sao cả nhưng đây là cái chương trình mà các bạn có thể theo dõi để các bạn hiểu rõ được cái chu kỳ tại vì chương trình này bình thường ở bên ngoài thì các bạn nếu đi học các bạn cũng phải cần phải mất rất là nhiều tiền mà chương trình này hoàn toàn miễn phí <clears throat> hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể hiểu rõ được chúng ta cần phải tư duy thế nào cho thành công thế để, để thành công chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ nắm rõ chu kỳ từ chu kỳ chúng ta nắm rõ được cổ phiếu dẫn đầu từ cổ phiếu dẫn đầu chúng ta biết ngành dẫn đầu và chúng ta chỉ đi theo cổ phiếu dẫn đầu đi theo ngành dẫn đầu thì chúng ta sẽ thành công và ngược lại khi mà thì chu kỳ những cổ phiếu dẫn đầu những ngành dẫn đầu nó kết thúc thì chúng ta giảm tỷ trọng và lúc này chúng ta chuyển sang tiền mặt chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục đầu tư trung bình giá suốt và đấy chính là lý do tại sao chúng ta mất tiền Ờ, ok thì bây giờ chúng ta bắt đầu bao nhiêu anh chị em sẵn sàng chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta comment cho Dũng số 6 đúng không ạ và hãy like cho Dũng một like được không hãy like cho Dũng một like để Dũng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ờ, bao nhiêu anh chị em đã nhìn thấy cái kịch bản hôm qua Dũng chia sẻ đầu tiên chúng ta hãy like chúng ta một like đúng không ạ và chúng ta sẵn sàng comment số 6 ở đây là cái để chúng ta học lại chúng ta nhớ bài chúng ta uh, cùng truyền năng lượng cho Dũng để trước khi Dũng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay bao nhiêu chị em thấy là những cái kịch bản hôm qua Dũng chia sẻ hôm nay bắt đầu nó tái diễn thì comment số 10 tức kịch bản nhé hôm qua Dũng chia sẻ cái kịch bản của thị trường hôm qua nếu bạn nào theo dõi bạn nào thấy rõ được thì bạn comment vô số 10 tức là kịch bản nó đang diễn ra đúng như cái ngày hôm qua à, lý do tại sao dũng biết là kịch bản hôm nay nó giống như vậy thì bây giờ chúng ta xem lại à, xem là kịch bản nó tại sao nó lại như vậy đây chúng ta sẽ quay trở lại đây là một cái chỉ số chúng ta gọi là chỉ số phái sinh đây chỉ số phái sinh à, đây chỉ số phái sinh đây là chỉ số vệ sinh và chúng ta sẽ quay trở lại chỉ số khác là chỉ số của VN Index đây chỉ số VN Index ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây điều gì đang diễn ra ở đây ạ đấy. đấy thế thì hôm nay là kịch trản về cơ bản là đang đây gì ạ kéo thị trường giảm mạnh đầu phiên đúng không một số nhà đầu tư thấy là hôm nay thông tin xấu đúng không thông tin xấu nên cái thông tin mà lại tăng lãi suất nhưng thực tế là tăng lãi suất nó có trước khi ạ bao nhiêu bạn thấy là cái việc mà tăng lãi suất này là nó đã có thể biết trước được rất lâu rồi nên chính vì vậy hôm nay thông tin tăng lãi suất nó khiến cho nhiều nhà đầu tư bán tháo đầu phiên đúng không ạ bởi vì cách đây hai hôm đầu phiên nó giảm xong cuối phiên nó giảm tiếp đầu phiên nó giảm cuối phiên nó giảm tiếp đúng không đấy chúng ta gọi là những phiên bán tháo và những cái điều này thực tế là tăng lãi suất thì bẩn bản thân là các quỹ các tổ chức các nhà tạo lập người ta biết trước lâu rồi chỉ có các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán mạnh trong phiên hôm nay và chúng ta đã mất một khoản gì ạ à? chúng ta đã tức ở đây chúng ta đang thấy rằng phần lớn chúng ta những nhà đầu tư mà theo của DVD thì đợt đợt này chúng ta dừng hết đúng không chúng ta không đào, đầu tư tất cả cái đợt này đúng không nếu bạn nào theo dõi DVD chúng ta phải nghỉ rất là lâu rồi đúng không ạ hello thế thì cái câu chuyện ở đây là nếu thị trường giảm hôm nay chúng ta thấy nào chúng ta cảm giác là thấy là thoải mái tự tin hay chúng ta lo lắng hay sợ hãi ạ à? nên đây chúng gọi là bối cảnh khi chúng ta ngồi ở trên cái cổ chứ chúng ta tham gia thị trường thì cái việc thị trường nó giảm như này thì việc mà chúng ta sợ hãi đúng không? sợ hãi và chúng ta bị rũ bỏ thì à, rũ bỏ ở đây ạ à. rũ bỏ sợ hãi bị rũ bỏ toàn bộ cổ phiếu ở vùng này và đây chính là câu chuyện đầu tiên cho chúng ta biết rằng là nhà đầu tư đã thì à, bị rũ bỏ cái mà chúng ta đang nhìn thấy chúng ta đang nhìn về các hai góc nhìn góc nhìn đầu tiên là góc nhìn tiêu cực để chúng ta thấy rằng là nếu góc nhìn tiêu cực thì thị trường trong thời gian vừa qua là có rất nhiều các thông tin tiêu cực đang tiếp tục hàng ngày đang diễn ra trên thị trường nhà đầu tư thì đang gì ạ à, bị thua lỗ người ta cũng gì ạ à, đang phàn nàn thị trường thị trường thì giảm mạnh nhất trong rất nhiều năm vừa qua với biên độ lớn và tất cả cái điều này nó tiếp tục tiếp tục được các thông tin báo chí thổi phồng và tiếp tục diễn ra trong thời gian vừa qua vì chúng ta đang tập trung chủ yếu vào cái thông tin tiêu cực nên chính vì vậy chúng ta cũng thấy rằng là mọi thứ nó đến với chúng ta và chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu những khoản thua lỗ của chúng ta những khoản thua lỗ của chúng ta ngày càng nhiều hơn đặc biệt là các bạn đã trung bình giá xuống từ đầu năm đến bây giờ thì những khoản thu lỗ không phải là 40% mà thậm chí là trên 50%. Thống kê cho thấy là trên 50% các trên 41% các nhà đầu tư đã thua lỗ trên 50%. Còn lại thì cũng một khoản rất là lớn từ 30% đến 4 50% cũng một khoản đầu tư là lớn để cho chúng ta thấy là ngoài kia ngoài kia là rất nhiều nhà đầu tư đang đầu tư theo cảm tính và đang đầu tư theo dạng mách nước hay là đang đầu tư theo cái cách góc nhìn của mình nên dẫn đến là chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta bị thua một số bạn hỏi là thời điểm này có hỏi là Dũng có kiếm được tiền lợi nhuận hay không thì nếu mà nói về cách trung thực thì Dũng vẫn đang kiếm được khi mà đầu tư phái sinh nhưng tuy nhiên thì cái việc mà Dũng không khuyến nghị các bạn đầu tư phái sinh thời điểm này không khuyến nghị luôn ạ à. đấy tất cả chiến lược ở đây đó là các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nếu thị trường đang ép nhà đầu tư bán ra ở cái phiên hôm sau hôm trước này đây là cái phiên này với khối lượng thấp ở đây là chúng ta thấy là thị trường đang có dấu hiệu bứt phá bùng nổ theo đà nhưng việc một vài các thông tin xấu diễn ra trong một vài phiên gần đây nó quá trình rũ bỏ một lần nữa thì làm cho một lượng nhà đầu tư bị kẹt ở phía trên này đây là một lượng nhà đầu tư bị kẹt khối lượng lớn bị kẹt đây rũ bỏ lần cuối trước khi thị trường có thể bước vào một xu hướng tăng hay không nhưng về cơ bản là nhà đầu tư đã bị rũ bỏ một lượng lớn khi bị kẹt ở đây một số đã bắt đáy ở vùng này đây là kịch bản mà chúng ta có thể nhìn thấy ạ thế thì câu chuyện ở đây là câu chuyện nếu bạn nào học của DVD hoặc là bạn nào hiểu rõ DVD thì có phải là Dũng biết là thị trường sẽ giảm thế này đúng không ạ? Nếu bạn nào hiểu rõ được thì comment số 100 ạ. Tại sao lại biết thị trường lại giảm phiên này? Trong khi đó Dũng lại phân tích là nếu bùng nổ theo đà thì có thể nó sẽ tăng và chúng ta phải mua. Nhưng sau đó lại phân tích vào đúng thời điểm đó là thị trường sẽ giảm vào phiên hôm sau thì cái bí mật ở đây là gì ạ đây chúng ta là bí mật ở đây là gì ạ bí mật ở đây là Dũng về Dũng phân tích toàn bộ các cổ phiếu trụ trên thị trường toàn bộ các cổ phiếu dẫn đầu toàn bộ những cái ngành dẫn đầu thị trường thì thấy những cổ phiếu đó bị rũ bỏ thấy cổ phiếu đó bị giảm và Dũng có một cái kết luận cho với những bạn một là các bạn trong nhóm trong gì ạ à, Zoom hoặc những bạn học viên là ngày mai thị trường sẽ giảm bởi vì phần lớn cổ phiếu nó bị gì ạ yếu so với cái quá trình test cung này nên đây là quá trình nó diễn ra là đương nhiên chứ không phải là gì ạ nó diễn ra đương nhiên khỏi thông tin các bạn nhá cái thông tin không quan trọng thời điểm này bởi vì trong thời điểm này thị trường nó gì ạ xấu và dần dần nó đến gọi là miễn nhiễm với thông tin bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment cho Dũng số 50 Dũng lấy một con số đó để chúng ta nhớ bóc tách ra từng phần một thôi chứ không có ý gì hết các bạn nhá để các bạn bóc tách ra các bạn thấy rõ được là nếu bạn hiểu rõ là thông tin đoạn này nó sẽ bị dần dần nó bị miễn nhiễm tức là thông tin xấu nếu thông tin xấu nó đưa ra thị trường thậm chí nó tăng rất là mạnh vậy thông tin hôm qua là thông tin xấu hay thông tin tích cực ạ à? vậy chúng ta lại nếu về góc độ nào đó chúng ta nhìn thông tin này có phiên này là thông tin xấu hay là thông tin tốt ạ xấu hay tốt ạ thì rõ ràng tối hôm qua Dũng nói chuyện với một số anh chị em học viên xuống dòng tiền là thông tin xấu là gì ạ nếu mà theo cái phương pháp của Dũng thông tin xấu lúc này là tuyệt vời là tốt để chúng ta nhìn nhận thị trường đúng không ạ thông tin xấu lúc này là tốt để xem là phản ứng của thị trường nó như thế nào với à, phản ứng của thị trường nó như thế nào với thông tin đó vậy thông tin xấu mà chúng ta thấy là phản ứng của thị trường nó tăng nhưng tăng ở đây là nó tăng gì ạ à? chúng ta phải nhìn nếu phản ứng của trường nó tăng nhưng nó yếu thì để hôm sau bán tiếp nó yếu nếu tăng mà nó yếu thì để hôm sau nó giảm tiếp còn nếu thông tin xấu mà nó hồi mang tính tích cực thì đây chúng ta cứ cho đây là một điểm á một điểm á còn bây giờ một điểm lúc này chúng ta mua chưa chúng ta mua cổ phiếu đây ạ đây là một điểm giả sử chúng ta có 10 điểm tích cực thì ở đây chúng ta đã có một điểm một điểm một hai điểm ở đây rồi tức là tin xấu mà nó lên thì chúng ta một điểm nhá tin xấu mà lên được một điểm cái thứ hai là gì ạ khối lượng lớn khối lượng lớn là được hai điểm thứ ba là gì nữa thì Myanmar đúng không ạ Myanmar thì cho ao luôn cho đỡ phải Myanmar đúng không đấy thì chúng ta không thích Myanmar để chúng ta ra tại vì chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta ở trong môi trường rác á, thì dẫn đến một tình trạng đó là chúng ta bị nhiễm cái gì à, tính rác tại vì ở đây năng lượng là nó liên quan đến gì à? năng lượng nó có liên quan đến di chuyển các bạn nhá năng lượng nó liên quan di chuyển nên nếu vào nhóm của Dũng DVD mà chúng ta thấy là trừ thích phí vào thôi là Dũng cho ao ra ở nhóm ao cho vào zoom để sau để tự để tự trải nghiệm Đấy, thực tế là mất tiền thì chúng ta mới thấy thôi còn một là nó có hai nhóm nhóm thứ nhất là mới tham gia thị trường ít tuổi à, đang bị tiêu cực Đấy. nhóm thứ hai là gì ạ nhóm bây giờ mất mãn thị trường rồi nó chỉ hai nhóm thôi còn bây giờ chúng ta không muốn là phân tích và không hiểu rõ về nó thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt nên Dũng muốn phân tích cho các bạn để bạn thấy được còn bạn nào không có thì ao tại vì chỉ cần một cái cái cái cái từ như vậy nó ảnh hưởng đến gì ạ à? năng lượng của nhóm chúng ta nên Dũng sẽ cho ao luôn thế thì ở đây chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là tiếp theo là biên độ hôm nay nếu anh chị em nhìn thấy thì biên độ hôm nay là tăng mạnh hay yếu ạ biên độ hôm nay là tăng rất mạnh tại vì chúng ta phải nhìn thấy từ từ đáy này lên đến đây thì biên độ hôm nay là tăng rất là mạnh và biên độ tăng mạnh khối lượng lớn thì về cơ bản nhá về cơ bản chúng ta gọi đây là gì ạ đấy thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ biên độ từ đây đến đây và trong nếu chúng ta gọi là trong VSA thì chúng ta gọi là phiên này có thể gọi là gì ạ nó chưa phải là mạnh nhất nhưng gọi là SO S2 nếu nó kéo lên thẳng đây thì chúng ta là SOW6 nếu nó kéo hết biên này thì chúng ta gọi là SO6 bạn hiểu chưa ạ nha hay gọi là gì ạ nếu gọi là pin thì cái này nó cũng chưa đúng đâu ạ bởi vì chúng ta đang tính bùng nổ theo đà thôi tại vì pin nó phải thường nó phải diễn ra ở ngay cái quá trình test này này mọi người nhá đây là cái quá trình hỗ trợ thì pin nó thường nó diễn ra ngay cùng này anh em hiểu không ạ đó quá trình rũ bỏ toàn bộ dòng tư yếu phía đây và nó để tạo xu hướng còn đây là nó đã giảm rất là sâu rồi nên đây chúng ta không gọi là pin và cái này thì nó gần ngang bằng SOW6 SOW6 là nó kéo thẳng căng cứng ở phía trên này còn đây là nó vẫn còn gì ạ một chút biên độ thì chúng ta vẫn có thể là khối lượng lớn và dòng tiền tham gia vào thì đây là một tín hiệu rất là tích cực với thị trường trong phiên này thì trong cái thị, thị trường hôm nay thì đây chúng ta được gì ạ ba điểm điểm thứ nhất là thị trường xấu nha tin xấu của cổ phiếu tăng thứ hai là khối lượng tăng rất là mạnh thứ ba là gì ạ biên độ ở đây này biên độ ở đây là từ đáy lên đây là lớn và chúng ta thấy một cái điều quan trọng nữa ở đây nhá các bạn nào hiểu đơn giản đây này cái này chúng ta có thể gọi là W6 hoặc W2 nhưng mình đưa ra W2 bởi vì khối lượng nó lớn và giá tức là có một cái khối lượng lớn giá tăng nhưng nó chưa kéo hết nếu mà cái này nó kéo hết biên độ ở phía trên này, này kéo thẳng đứng lên thì chúng ta có thể cho gọi là W6 ok thực ra là W6 à xin lỗi SO S6 hoặc là SO S2 nó đều là có dòng tiền tham gia mạng nó gọi đều là có dòng tiền tham gia vào ở đây chúng ta chỉ hiểu đơn giản là nếu cái này khối lượng lớn cái này cũng là SO liên hai này nếu giảm như khối lượng lớn đã có dòng tiền ra nhưng cái dạng này là tích cực hơn bởi vì khối lượng nó lớn mà nó tăng được giá còn trong trường hợp nó kéo hết cái biên độ cao nhất thì chúng ta gọi là SO S6 nhà mình hiểu chưa tức là cái đây gọi là tín hiệu vào hàng tín hiệu vào hàng của các big boy đầu tiên là tín hiệu vào và khi mà tín hiệu này nhưng có một cái điểm nữa mà để cho phiên này đó là điểm số 4 là các bạn biết hôm nay là phiên số 4 điểm số 4 là gì không ạ chúng ta phải xem điểm số 4 là gì thì điểm số 4 trong phiên hôm nay đó là cái phiên mà hôm qua thị trường bán tháo và khối lượng làm sao ạ bán tháo mà khối lượng thấp bán tháo này mà khối lượng thấp đấy bán tháo khối lượng thấp chứng tỏ là quá trình rút bỏ toàn bộ nhà đầu tư ở đây đã gì ạ đã cạn kiệt một phần đấy cạn kiệt một phần tiếp theo thế chúng ta đang được bao nhiêu ạ đây là những cái điểm mà chúng ta thấy vậy chúng ta được kéo xuống khối lượng thấp thì nó rũ rũ hết và cái quan trọng nữa một điểm thứ năm bây chúng ta có điểm thứ năm nữa đó là các bạn là gì trong 10 điểm chúng ta được 5 điểm rồi còn điểm gì ạ đó là đúng rồi dòng ngân hàng hôm nay có dấu hiệu dẫn dắt đúng không tức là dòng ngân hàng có dấu hiệu dẫn dắt vậy khi chúng ta 5 điểm như này chúng ta có đầu tư chưa chúng ta có bắt đáy chúng ta tham gia thị trường thời điểm này chưa có tham gia thị trường hay chưa trong 10 chúng ta được 5 thôi 10 điểm chúng ta được 5 nhưng 5 điểm như thế nó đang hôm qua nó đang là âm điểm đúng không đang âm thì hôm nay một phiên hôm nay nó giải quyết được 5 điểm đúng không một phiên hôm nay nó giải quyết được 5 điểm đấy 5 điểm thông thường một phiên này nó chỉ giảm được à, nó giải quyết được hai ba điểm thôi nhưng phiên hôm nay thì nó lại rất là hay nó giải quyết được 5 điểm thì theo các bạn bình thường nó đang âm mà hôm nay tự nhiên nó giải quyết được 5 điểm thì nó có ok không ạ nó có tốt không ạ đấy thì lúc này chúng ta cần phải lên kế hoạch tìm kiếm cổ phiếu dẫn đầu tìm ngành dẫn đầu tìm bùng nổ theo đà tìm mọi thứ để chúng ta có thể lên kế hoạch trong thời gian tới nhưng mua chưa chúng ta mua chưa chúng ta chưa mua đây là kịch bản là chúng ta đang thấy là ok thôi ạ tránh tình trạng các bạn lại thấy rằng là nó tốt ngày mai bắt đáy tham gia thị trường giải ngân thì Dũng gì à đây là không phải phương pháp của Dũng nên nếu các bạn thấy nó bị thua lỗ hay các bạn đầu tư nó sớm quá thì các bạn thua lỗ là các bạn gì ạ à? là cái phương pháp của bạn còn phương pháp của mình là vậy có khi nào bùng nổ theo đà thất bại không ạ có khi nào bùng nổ theo đà thất bại không ạ đầu tư chứng khoán thì à, không thể cái gì nó thành công 100% nên trong trường hợp bùng nổ theo đà nó vẫn thất bại như thường nhưng quan trọng là nếu chúng ta bắt đáy thì chúng ta lỗ có thể lỗ đơn lỗ kép nhưng bùng nổ theo đà thì trong trường hợp lợi nhuận thì chúng ta tức là tỷ lệ thành công nó lên 6 đến 70 phần trăm và trong trường hợp tỷ lệ mà nó bị thua lỗ thì nó đó khoảng 2 đến 30 phần trăm đấy tức là cái tỷ lệ thua lỗ nhưng nếu thua lỗ nó cũng ở mức hạn chế nó không phải giảm như chúng ta mua ở đợt này tức là nếu chúng ta mua bắt đáy này thì chúng ta thua lỗ có thể 5 10 15 20 phần trăm rất là nhiều nhưng nếu bùng nổ theo đà thì cái tỷ lệ thành công của chúng ta rất là cao nhưng ở đây nhấn mạnh bạn là gì ạ? Nếu các bạn muốn nâng cao tỷ lệ thành công của mình thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Nếu muốn nâng cao tỷ lệ thành công từ 60% lên 7, lên 8, thậm chí lên 90% thì theo các bạn cần phải làm gì ạ? Cần phải làm gì ạ? Đấy Dũng, Dũng phân tích như này là rất là kỹ cho các bạn nhé. Nếu theo các bạn để đảm bảo cái việc bùng nổ theo đà mà các bạn mua thành công thì các bạn cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu đấy nó hay chỗ đấy nên những bạn nào như bạn tiến là bạn gì ạ bạn nắm rất là rõ phải mua cổ phiếu dẫn đầu còn mua cổ phiếu gì ạ đuối thì tại bảo là tôi mua cổ phiếu theo bùng nổ theo đà của DVD hướng dẫn mà chúng ta vẫn bị thua bởi vì chúng ta mua cổ phiếu bét bảng nên dẫn đến chúng ta bị thua lỗ cổ phiếu dẫn đầu thường nó kéo ngành dẫn đầu lên và khi mà chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu á thì chúng ta sẽ có lợi thế đó là gì ạ lợi nhuận có thể lên đến 3 40 phần trăm trong khi đó mua cổ phiếu bét bảng lợi nhuận chỉ được 5 6 phần trăm thị trường điều chỉnh nó bị lỗ ngay tức khắc và làm thế nào để chúng ta phân biệt biệt cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu gì bét bảng cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu nó tăng rất là mạnh nhưng hôm nay chúng ta nhìn này đây là những cổ phiếu nó có dấu hiệu dẫn đầu còn dẫn đầu hay không chưa gì biết đây có dấu hiệu dẫn đầu đấy nó tăng rất mạnh trong khi đó những cổ phiếu khác không tăng đấy, đây là cổ phiếu tăng trần hoặc là những cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy như CTG dấu hiệu thôi ạ dấu hiệu dẫn đầu đấy chúng ta nhìn thấy không ạ và Dũng đang vẽ cho tôi kịch bản này, đây nó lên nó tạo nó lên đây nó biến động này nó phải test thôi tại vì cái vùng này là vùng hôm trước chúng ta nhìn thấy không ạ Dũng bảo là cái việc này nó đang biến động thì nó phải ở rũ thôi và nó rũ rồi ở bên nó hồi nó hồi vậy nó hồi nó lên hay không thì chúng ta chưa biết nhưng nó, nó hồi ạ à? kịch bản hồi sau khi kịch bản hồi nó test lại trước khi đi lên thì chúng ta mua cổ phiếu từ giá 23 nó lên đến gì ạ 27 28 tốt hơn so với việc mà chúng ta mua ở đây không biết mùa đây có thể bị gãy mùa đây có thể bị gãy không biết xu hướng nào nha không biết xu hướng như nào để chúng ta mua nên quan trọng là chúng ta thấy nó hồi và chúng ta sẽ đợi quá trình hồi như nào để chúng ta biết để thị trường ra sao thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại những cái cổ phiếu hiện tại đang yếu hơn thị trường như là dạng cổ phiếu này đang rất là yếu lý do tại sao những cổ phiếu bất động sản vừa rồi nó bị yếu bởi vì nó liên quan đến gì ạ nó liên quan đến thời gian vừa qua gì ạ thời gian vừa qua bất động sản nó đang cần phải gì ạ huy động vốn các bạn nhé. giả sử như là cổ phiếu DG thì trong quý 4 này bắt đầu nó huy động vốn bán tài sản với giá bao nhiêu ạ nó bán cổ phiếu với giá bao nhiêu với giá 15 các bạn nhá nó bán cổ phiếu với giá 15 Vậy nếu bạn mua cổ phiếu này với giá khoảng 20, sau đó nó bán cho bạn giá 15 thì cổ phiếu nó về bao nhiêu ạ? Và trong khi đó, một ông công ty con của ông chủ tịch hội đồng quản trị, ông bán hết thoái vốn xoay toàn bộ rồi mà ông lại đòi ông bán cho chúng ta với giá 15 thì chúng ta phải hiểu rằng đây là công ty điển hình trong cái việc mà điển hình nhá à, điển hình cho cái việc mà nhóm cổ phiếu bất động sản trong thời gian vừa qua nếu bạn hiểu rõ về cái nhóm bất động sản không riêng về DG, CO, e Nam Long, KDH tất cả đều như thế hết bởi vì những cái nhóm mà liên quan đến huy động qua quá trái phiếu rất lớn thì cổ phiếu có thể rơi thẳng đứng giống như cổ phiếu này trong thời gian tới bao nhiêu bạn biết cái điều này thì comment cái ạ à. hello những kiến thức như này hay như này mà không học thì kiểu gì thì cũng gì ạ à? kiến thức đây là kiến thức gì ạ à? thực chiến rất là cao không học cháy tài khoản hoặc bị thua lỗ là đương nhiên phải xảy ra cổ phiếu được huy động trái phiếu bao nhiêu bạn thấy điều này là chính xác ạ chính xác thì comment chính xác cả tức là nếu kiến thức này là kiến thức mà không ai người ta dạy cả Đấy, không ai dạy mà mà bây chúng ta chỉ thích cái ấy thì kiệt quy gì mà thua lỗ là đương nhiên xảy ra thế thì đây là một cái cổ phiếu gọi là bo cung cổ phiếu bo cung tức là cái cổ phiếu này cung cầu là nó lên để một là gì ạ huy động trái phiếu của dân huy động trái phiếu của dân trong tình hình kinh tế nó ngon thì không sao nhưng bây giờ kinh tế nó không ngon thì những cái cổ phiếu như này nó bắt ép ép phải bán bởi vì nó cần phải gì ạ à? nó cần phải trả tiền cho nhà đầu tư chứ đúng không nên bây giờ phải bán tài sản ra và đây chính là cái kịch bản chả biết là kịch bản này nó có chính xác không nhưng kịch bản nó sẽ như này nó sẽ như thế này vậy nếu trung bình giá xuống kiểu này thì các bạn thấy điều gì diễn ra nào anh em cho comment cái nếu cho nó trung bình giá xuống thì điều gì diễn ra vì cổ phiếu này nó rẻ gom cổ phiếu này định giá nó tốt quỷ cổ phiếu này nó đang có quỹ đất ngon cổ phiếu này nó có những cái gì đó thế đấy là chúng chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều này chứ không sau này chúng ta gì ạ gặp những cái dạng cổ phiếu này và chúng ta nhìn thấy khối lượng này nó đã phân phối rất là nhiều đây rồi và bây giờ nó đang giữ để tránh tình trạng là gì ạ nhiều doanh nghiệp bất động sản doanh nghiệp thậm chí là ngân hàng mua trái phiếu của này là dính đòn đấy nên ở đây chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu như thế này mà bà con cứ đứng tấn để mua thì chẳng biết gì nó như nào đúng không đây là những cái cổ phiếu dạng như vậy đấy kịch bản đã được vẽ trước rồi và trước đây thì có phải là Dũng cũng vẽ kịch bản cổ phiếu này Dũng như vậy không ạ các bạn nhớ không phải không ạ đây là kịch bản vẽ đấy nhưng chưa đến đúng không nó chưa về nhưng đây là kịch bản đã vẽ rồi đấy kịch bản đã vẽ trước rồi ạ nó chưa về hiện tại nó chưa về nhưng bây vẫn đang đi xuống vẫn đang vẽ chúng ta đang vẽ thêm kịch bản này nữa. bởi vì tất cả xu hướng chu kỳ nó đang đi xuống đấy là cách mà chúng ta để ý vậy chúng ta sẽ phân tích thêm một vài các mảng khác để chúng ta nhìn đấy thế thì ở trong đoạn này thì anh chị em lưu ý là những cái cổ phiếu liên quan đến gì bất động sản thì tạm thời tạm thời nhé đúng không ạ tại vì như thế này các bạn biết tại sao phải đứng ngoài không một đây là cái sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư khi cổ phiếu kết thúc chu kỳ như thế này đây là một đây là quá trình kết thúc chu kỳ thì nếu nó lên thì nó phải mất khoảng độ 1 đến 2 năm để tái tích lũy tức là nếu nó tạo đáy thì mất một hai năm để tái tích lũy trước khi nó bước vào chu kỳ mới nhưng nó cũng khoảng 50% cổ phiếu sau khi kết thúc chu kỳ sẽ không bao giờ quay trở lại đỉnh ban đầu nha 5 đến 60% là cổ phiếu sau khi kết thúc chu kỳ nó sẽ không bao giờ quay trở lại cái đỉnh ban đầu và nó nằm im một chỗ sau đó thì một vài cổ phiếu dẫn đến phá sản nên nếu chúng ta gọi là đầu tư dài hạn đầu tư kiểu như là không làm mà muốn có ăn thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp cái trường hợp như thế này Dũng nói cho chúng ta để chúng ta biết điều này chúng ta sẽ xem là những livestream khác thì chúng ta nghe rất là nó vui nhưng ở đây Dũng muốn bảo vệ tiền cho quý vị các bạn nên Dũng nói sự thật thì bạn nào không biết rằng là các bạn có có thông cảm được điều này không ạ Dũng muốn nói cho các bạn sự thật thôi còn bây giờ tự nhiên là gì các bạn biết rằng là các bạn nghe thì chắc chắn là nghe những lời ngọt trong đầu tư nhưng quan trọng là tiền của chúng ta nó còn giữ được hay không tài sản chúng ta còn giữ hay không bố mẹ chúng ta có cho tiền chúng ta có cho tiền bố mẹ cho con học cái trường học quốc tế có tự do tài chính không thì chúng ta phải nghĩ cái điều này chứ có đừng có nghe những cái lời ngọt ngờ lời cảm giác là vui vẻ trong khi đó chúng ta không nhận ra cái điều này thì đấy là lý do Dũng phải nói thật chính xác chúng ta thì tất cả các cổ phiếu nó liên quan đến chu kỳ chẳng hạn như cổ phiếu gì ạ SSI thì tất cả chu kỳ trước nó đều diễn ra như thế này và tới đây nó cũng diễn ra như vậy tức là lên bao nhiêu thì nó về bấy nhiêu thậm chí nó về còn thấp hơn cái chu kỳ của nó đây là cái gì ạ chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả chu kỳ này dù nó lên ở đây nếu tạo ra nó cũng về đấy và từ trước đến nay nó đều như vậy từ trước đến nay nó đều như vậy và nó chẳng bao giờ nó, nó có này nó cao hơn chút ạ và đây nó cũng về như vậy và lý do tại sao để chúng ta nhìn cái cổ phiếu này để chúng ta dự đoán thị trường đơn giản thôi thị trường chứng khoán cổ phiếu chứng khoán nó nó đến gì ạ nó đến từ gì ạ một tự doanh nó thành công thì chứng khoán lên cái thứ hai là người ta margin nhiều thì chứng khoán lên thứ ba là nhà đầu tư đầu tư nhiều nó lên nên thị trường đi lên thì nó tự doanh nó có lợi nhuận đi lên có margin nó có lợi nhuận đi lên thì có phí giao dịch nó có lợi nhuận nên cổ phiếu chứng khoán sẽ đi lên và khi thị trường nó đã đỉnh thì cổ phiếu chứng khoán nó cũng đỉnh và nó đi xuống và nó cũng đi xuống giống với cái gì ạ với chu kỳ của nó bao nhiêu bạn thấy phân tích như vậy nó đơn giản comment số 3 cái đồng ạ phân tích đơn giản thôi ạ không có gì gọi là phức tạp kìa nên nếu mà chu kỳ nó đi xuống thì sao chúng ta cách đây mấy tháng thì mọi người cứ bảo là mua cổ phiếu SSI mua cổ phiếu VND nó tốt nó rẻ thì chúng ta đang gì ạ đầu tư ngược bởi vì chúng ta chả hiểu gì về thị trường nên bị thua lỗ là đương nhiên rồi xong nó cãi nhau tại vì chúng ta ở trên thị thị trường thì những cái cái video nó hấp dẫn hơn bởi vì lúc đấy thị trường thỉnh thoảng có sóng ngắn nên chúng ta gì ạ nhìn thấy điều này và các cổ phiếu vừa rồi thì khi nó lên để nó sau này nó không bị chết nữa thì nó làm gì ạ à? nó phát hành nó tăng vốn để nó sống sót nó phát hành đấy thì, thì chúng ta nhìn đấy thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại phân tích thêm một vài các nhóm khác nữa để mọi người thấy được là thế thì khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng phân tích xem là những cái dòng nào chẳng hạn bây giờ cổ phiếu này thì nó là dòng gì ạ à? vậy cổ phiếu này là Hòa Phát liệu của cổ Phát liệu có bật ra qua đỉnh này để tăng nữa không nhưng với hôm nay thì hồi phục nó cũng chưa phải đủ mạnh nên nếu mà để mua Hòa Phát thì rõ ràng nó cũng chưa đảm bảo cho chúng ta cái độ an toàn đúng không nó chưa đảm bảo an toàn nên nếu mà rõ ràng là mua cổ phiếu này mới mua cổ phiếu CTG thì những cái cổ phiếu nào được quan tâm đợt này CTG nó quan tâm mạnh hơn hay chúng ta mua cổ phiếu như là VPBank cái cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ à? thực tế thì nó so một số cổ phiếu khác đây là chu kỳ giảm của nó nhá vẫn là chu kỳ giảm nhé các bạn nhớ này đây là chu kỳ giảm của nó vẫn phải nói là chu kỳ giảm của nó bởi cổ phiếu này năm vừa rồi là nó phát hành nó đã phân phối rất là nhiều rồi còn lâu nó mới quay trở lại đến đây rồi nên đây là chu kỳ giảm nhưng chu kỳ giảm này thì đến đây vừa rồi nó đã có những nhịp kéo lên tạo ra cái đáy thị trường giảm nó không giảm thị trường giảm nó cũng giảm nên nếu mà trong trường hợp nó bứt phá đi thì, thì cổ phiếu này là an toàn đấy các bạn thấy không ạ đấy dù là nó không mạnh như cổ phiếu ACB dù nó không mạnh bằng những cổ phiếu gì ạ à, ờ, uh, CTG nhưng nó là an toàn hoặc là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như là chứng khoán thì rõ ràng là đến đây nếu nó có hồi thì nó cũng vào đây nó hồi thì nó lên đến đây nó phải tích lũy đúng không đúng không hay là cổ phiếu HCM đấy thì chúng ta nhìn nhận như thế khoảng không muốn nó lên đến đây thì nó phải tích lũy ở đây đấy và nó có thể hình thành mô hình vai đầu vai ở đây thì cái cổ phiếu này sau khi nhóm kia nó tăng thì cái cổ phiếu này nó mất rất nhiều thời gian nó mới lên được Đấy, nó mất rất nhiều thời gian nó mới lên được nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải thế là phân biệt giữa cái cổ phiếu nào nếu thị trường lên thì nhóm nào nó lên trước nhóm nào lên sau chúng ta cứ vào nhóm là chúng ta thấy là mọi người bảo ôi cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm hô hào anh em mua đi thì nói thật ra là tất cả nghe hô hào mách nước phần lớn 99,99% là thua lỗ nên Dũng phân tích cái này để cho chúng ta học để chúng ta hiểu chứ còn bây giờ các bạn thấy là không ai người ta dạy cái chúng ta theo kiểu này giả sử nhưng Dũng sẽ phân tích kiểu dạng như một bạn hỏi đây chẳng thế thì Dũng sẽ phân tích như này thì chúng ta sẽ hiểu cách phân tích à, cổ phiếu SHB ở đây là vùng hỗ trợ rất là cứng bây giờ hôm nay có tín hiệu tích cực à, có khả năng mua được bởi vì nó là hỗ trợ cứng và nếu nhìn về ngày mai nó nó nó kéo lên khỏi cái đường SMA đây đây chúng đang phân tích theo kiểu này SMA 20 tức là xu hướng ngắn hạn tăng vậy mua cổ phiếu này là ok hạn đấy cũng không quan tâm và thị trường trung năng tốt thì mua cổ phiếu này rất là ok nhưng nếu mà phân tích một cách bài bản thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là cái đỉnh ngắn hạn của nó để vượt qua cái đỉnh này đây cái đỉnh ngắn hạn của nó. những cái đợt vừa rồi thì nó giảm cũng khá mạnh nó lăng tăng khá giảm khá mạnh để vượt qua cái thời điểm này thì chúng ta cần phải một khối lượng rất là khổng lồ khi nó bước qua đây thì lúc này chúng ta mới mua bởi vì rõ ràng là sau khi bị rũ bỏ lần thứ nhất lần thứ hai thì cổ phiếu này hôm nay cũng có một cái dòng tiền khá là lớn nhưng thực tế là cái nguồn lực vẫn chưa đủ lớn bởi vì ờ, chúng ta thấy là phía trên này cản rất lớn để nó vượt qua cái cản này thì khối lượng nó phải lớn hơn khối lượng này đặc biệt là là tăng trần thì càng tốt thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta mua cổ phiếu này nó an toàn hơn Đấy. hoặc là liên Việt Quốc Anh nó cũng tương tự như vậy và liên Việt Quốc Anh thì rõ ràng là đây là cái đáy của nó mà cái đáy của nó thì hôm qua chúng ta thấy bán tháo và thực tế cổ phiếu này vượt qua cái đỉnh này thì bao giờ nó cũng sẽ có khối lượng lớn ở phía trên này và sau khi khối lượng lớn trên này thì chúng ta đợi quá trình test cung bởi vì khối một, cái điều kiện đây là khối lượng lớn giá tăng vượt đỉnh cái thứ hai là test cung để kiểm tra lại đáy đỉnh này trước cái thứ ba là lúc này chúng ta mua điểm này an toàn thì lúc này chúng ta mua từ cái điểm này lên đến đây chúng ta sẽ được từ 11 có thể lên đến 13 14 tức là chúng ta có khoản lợi nhuận khá khác còn nếu mà phân tích thông thường thì à cái vùng này là vùng gì ạ? hỗ trợ cái vùng này là vùng gì ạ hỗ trợ mạnh nên khi mà cổ phiếu vượt qua cái vùng này là nó cắt cái gì ạ cắt cái đường SMA 20 khi mà cắt SMA 20 thì cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu tốt à, cái Techcombank thì dính trái phiếu hơi nhiều và liên quan với bất động sản nếu bạn nào nhìn về Techcombank vừa rồi nó giảm mạnh hơn cổ phiếu này thì Dũng vẫn đánh giá là rất là tốt Techcombank vậy Techcombank để cổ phiếu này lên thì kịch bản của nó sẽ như này đấy Dũng đã vẽ hết kịch bản rồi ạ Techcombank nhá đây nó lên như này tại vì cái Techcombank ở phía trên này này nó cản rất lớn nó bị kẹt rất lớn nó không lên được ngay nên nếu bạn mua Techcombank thì gì ạ cổ phiếu này cho so với nhóm ngân hàng đi sau nhóm ngân hàng đi sau bởi vì nó đang bị kẹt đây nó lên mạnh nó lên lên bị kẹt nên nếu bạn mua mua nhịp sau đấy thì phân tích như vậy các bạn thấy đơn giản không tức là kịch bản gần như mình cho hết trước rồi mình hiểu mình cho kịch bản trước rồi còn nếu bây giờ mình không nắm rõ kịch bản thì mình sẽ không hiểu rõ được Đấy, thì lúc này thực phẩm bây giờ như này bây giờ đánh giá thực phẩm hay là như này thì bây giờ các bạn mình nhớ này thời điểm này tập trung cho dòng dẫn dắt tập trung cho dòng dẫn dắt nếu cổ phiếu dẫn dắt mà nó không đủ lớn thì thị trường lại tiếp tục đi xuống nên chúng ta không thể là mua cổ phiếu mà không tập trung cho dòng dẫn dắt đây chúng ta cũng nhìn đấy là cổ phiếu này nó tăng mạnh nhưng về cơ bản nó yếu đây khối lượng lớn dù tăng lợn yếu nên dù là nó trần thì cũng chưa nói được cái điều gì đấy dù trần chả nói gì thế thì phân tích thì cũng có rất nhiều thời gian là phân tích nữa nhưng về cơ bản thì các bạn nhìn đấy là những cái kịch bản có thể lên lên đây nó tạo ra một cái vàng tại vì vùng cản đấy rất lớn nên nếu thị trường mà nó bùng nổ theo đà và nó đi lên thực sự Dũng sẽ phân tích, tiếp tục phân tích cho quý vị các bạn thì có một cái điều kiện nữa là các bạn yên tâm nó không bao giờ chạy một tháng thường nó phải ít nhất 2 đến 3 tháng quan trọng là chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu quan trọng là chúng ta phải mua dòng dẫn dắt quan trọng chúng ta phải mua đúng thời điểm đấy là lý do thì, hôm nay nó chỉ là một cái góc nhìn để Dũng có thể phân tích theo kịch bản có thể là tích cực thôi tránh tình trạng các bạn lại bảo là hôm qua bảo là cổ phiếu này tốt thị trường tốt và ngày mai mua vào thì cái điều này Dũng không dám khẳng định không dám chia sẻ theo cái cách thức như vậy nhưng Dũng chỉ chia sẻ các bạn đó là tín hiệu hôm nay là chúng ta có 5 điểm rồi còn thị trường nó sẽ bùng nổ theo đà như nào thì hãy theo dõi video tiếp theo của Quang Dũng DVD bạn hiểu không ạ hãy theo dõi tiếp theo DVD nếu bạn nào muốn tham gia một cái chương trình đó là hai ngày hoàn toàn miễn phí anh trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng bạn hiểu tại sao bạn chưa thành công bạn hiểu tại sao bạn cần phải nghe cổ phiếu ờ, tại sao không nghe các chuyên gia phím hàng kể cả Dũng Dũng có phím đâu ạ không phím thế nào bạn thấy Dũng có phím không ạ Dũng chia sẻ cái cách thức mà Dũng đầu tư đấy chia sẻ cách thức mà Dũng đầu tư để các bạn có thể học các bạn học được kiến thức trong này khi các bạn học kiến thức này bạn, bạn thành công bạn kiếm được tiền thì bạn có thể tham gia những chương trình lớn hơn của Dũng đấy là cách thức mà Dũng đang chia sẻ các bạn tức là các bạn học kiến thức nền tảng bạn kiếm được tiền bạn sẽ gì ạ tham gia thì đấy là cách thức mà các bạn có thể đo lường được thế thì ờ, cái đơn giản đây là từ rất là lâu rồi Dũng cũng tin chắc rằng là những cái lần lần này nếu theo cái công thức mà Dũng chia sẻ thì việc mà phân tích bùng nổ theo đà đúng không chúng ta có thể ai có thể phân tích được quan trọng là chúng ta muốn học hay không thôi ạ còn à, thứ năm chúng ta sẽ học thứ tư ạ ngày mai ở à, ngày kia là chúng ta sẽ học cái chương trình đó là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì trong chương trình này Dũng sẽ phân tích cho các bạn một số cái để các bạn nắm rõ được Dũng sẽ cho các bạn là cái cái cái mà năm 2025 khi Việt Nam vào nước mới nổi thì chúng ta cần chuẩn bị gì 25 á nếu chúng ta là nước mới nổi thì chúng ta chuẩn bị gì cái điều thứ hai là nếu các bạn đang xem theo dõi kênh YouTube của ông Dũng thì kiểu gì các bạn đang đầu tư hoặc là đã gì ạ chuẩn bị đầu tư nên sớm muộn cũng bạn bạn phải đầu tư và đầu tư mà bạn không nắm rõ tư duy không nắm rõ được chiến lược không nắm rõ được tại sao các bạn đầu tư thua lỗ thì bạn không có kịch bản không có chiến lược không có tư duy đúng thì bạn cứu cuối cùng gọi là đầu tư nó là cờ bạc nên dũng giúp cho bạn đầu tư nó là gì ạ tự do tài chính đầu tư nó là kiếm tiền đầu tư nó là gì ạ phát triển chứ không phải đầu tư là cờ bạc nếu chúng ta hiểu rõ được cái điều này tiếp theo các bạn hiểu rõ là nếu các bạn là những con người khác nhau thì các bạn hiểu rõ là các bạn phù hợp với tính cách con người nào các bạn đầu tư tăng trưởng các bạn đầu tư giá trị các bạn đầu tư theo chu kỳ các bạn đầu tư theo phương pháp nào để giúp cho bạn vừa an toàn vừa lợi nhuận cao và đặc biệt là rủi ro thấp an toàn lợi nhuận cao rủi ro thấp nghe để vô lý đúng không nghe rất vô lý nhưng đây là sự thật nghe là sự thật và bạn sẽ biết là nào để các bạn không phải học ai kể cả Dũng các bạn vẫn có thể tìm ra được cái phương pháp đầu tư đấy đấy là cái, cái điều riêng và cuối cùng thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm việc đến đây ạ một vài các cổ phiếu các bạn muốn hỏi thì thời điểm này Dũng sẽ tập trung vào cổ phiếu khỏe nhất thị trường còn những cổ phiếu yếu hơn thị trường giả sử như bạn này có hỏi là cổ phiếu này có mua hay không thì những cổ phiếu này thường nó yếu hơn thị trường nếu trong trường hợp nó tích cực nó hồi đấy ạ ví dụ nhá nó hồi đấy thì vùng này cản rất lớn thì cổ phiếu nó chưa lên được thì bạn mua cổ phiếu này nếu bạn mua thì bạn phải mua giá khoảng độ 108 nó vượt qua 108 thành công rồi từ 108 nó lên 112 bạn được bao nhiêu tiền đơn giản thôi thế nên khi phân tích còn cổ phiếu này nó đang để đây là cái nền như này hôm trước có bạn có nhớ không ạ Dũng bảo là cái một chuyên gia có nói cổ phiếu này tốt Dũng bảo cổ phiếu này lở đấy nó sẽ nhìn ra lở ngay bởi vì vấn đề là đang phân phối chứ không phải vấn đề đang tích lũy và phân phối là chúng ta bảo mua cổ phiếu thì đó là rất là yeah. còn uh, nốt cái, cái trường hợp của bạn là uh, gì đó uh, đây là bạn là Vũ Chu thì cổ phiếu này tương tự nhá đây cổ phiếu này tương tự đấy nên bạn thấy rằng là mùi mình là mất rất nhiều tiền rồi nhưng nếu mình mua cổ phiếu mà nó đang lao dốc và nó đang biến động lớn như này và nó gãy nó có hồi nó gãy tiếp nhé bởi vì đây là phân phối phân phối nó hồi nó gãy tiếp dù hôm nay nó hồi cổ phiếu này nếu bạn mua này dù nó vượt qua đỉnh đây thì nó đến đây nó cũng gì à, chết điểu rồi đến đây nó cũng chết điểu rồi nên nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta không hiểu rõ là tại sao nó rẻ như vậy không mua mà chúng ta phải mua ở giảm giá cao nhất thì đấy chính là lý do nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền với nhà đầu tư ít tiền khác nhau như đó Dũng thì thích mua những cổ phiếu giá cao đấy, nó tăng lại tăng tiếp còn anh chị em thích mua cổ phiếu giá rẻ thì nó giảm giảm tiếp quan trọng là mua thời điểm nào lợi nhuận cao rủi ro thấp và đặc biệt là gì ạ đứng ngoài khi thị trường nó có biến động lớn à, cuối cùng là xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia theo dõi cái buổi hôm nay của Dũng thì tất cả những cái điều này trong kênh của Quang Dũng DVD phần lớn nó liên quan đến kiến thức sau đó Dũng ứng dụng vào để các bạn các bạn bao giờ các bạn để gì Dũng bao giờ phân tích về các bối cảnh về tâm lý cảm xúc các bạn nhìn đấy các bạn nhìn đấy bạn đeo theo dõi kênh các bạn nhớ là tất cả những cái chương trình Dũng đưa ra là cảm xúc về tâm lý về thông tin tất cả những điều này các bạn nhìn thấy không ạ sau đó thì Dũng phân tích về thị trường chung từ thị trường chung thì Dũng bắt đầu lôi mổ xẻ xem là cái cổ phiếu đó nó tác động thị trường chung như nào thị trường chung nó tốt nhưng cổ phiếu nhóm ngành dẫn đầu năng xấu thì nó thị trường chung lên đấy không và từ đó chúng ta phân tích xem là thị trường nó có tốt hay xấu ấy, hay xấu và thứ hai là Dũng sẽ phân tích là cái cổ phiếu nào mạnh hay cổ phiếu yếu thị trường cổ phiếu là chống đỡ thị trường cổ phiếu là không chống đỡ thị trường và đấy chính là cái quy cái cách phân tích của DVD nên bạn chỉ cần gì ạ theo dõi cái phân tích này thì các bạn thấy là trên thế giới những cái chuyên gia hàng đầu đấy, người ta đầu tư người ta sẽ phân tích theo kiểu này còn nếu các bạn gì ạ